Hi, 5Q3 and 5Q4. Um, do you remember me? It's Teacher Mike. Um, my name now is Mr. Allen. I'm teaching in Liverpool as a geography teacher. Um, I just thought I'd leave you a message to say congratulations on finishing in uh, D1 to the M. am so proud of you. Um, I can't believe how, much you've grown in the last couple of years and best of luck uh, in middle school and in high school. So um, thanks guys, and hopefully see you soon. Xin ciao. Hi guys, uh, this is Miss Tara. I hope you remember me. <laughs> um, I was so happy when Miss Tell emailed me because you guys were always my favourite class. Anyone I've ever taught. You always worked so hard and you were so fun and you always fight so hard. And I just wanted to say congratulations on finishing primary school. You guys are amazing and I miss you and I wish you all the best. Bye-bye. Hello grade 5 students. Thank you for being so great this year. We've played lots of games together and had lots of fun. It's been great being your teacher, watching you grow up and improve so much. I wish you all the best of luck for the future and I'll never forget you. Thank you for making teaching so great this year. Hello, grade five, teacher Sol here. It's been amazing to be your teacher for the last two years. You've been wonderful students. You've worked really hard and done so well. I wish you good luck when you go to secondary school. I'm sure you'll have a brilliant time. I'm sure you'll work even harder and you'll be very, very su successful. So thank you very much and good luck. Bye-bye, guys. Hi, grade five. Do you remember me? Because I definitely remember you. I remember all the fun that we had playing games, watching videos and learning. You were, you were in grade 3 when I taught you and now you are in grade 5. Wow, how the time flies. It's so crazy. I wish you all the best and luck for the future. I'm sure that you're going to love secondary school. It's going to be amazing. Remember to try the best you can and good luck, okay? Bye-bye! Cô các con. Hôm nay đến đây nói lời chia tay với các con. cô đến ờ, tự dưng lại nhớ lại những hình ảnh của chúng mình cách đây 5 năm lúc đấy các con rất là rụt rè ánh mắt thì ngơ ngác khi lần đầu tiên bước chân vào cánh cửa tiểu học và bây giờ các con đang ngồi đây các con rất tự tin và trưởng thành à, các con ạ à, các cô rất tự hào khi mà được học với các con được chơi và được vui cùng các con phía trước các con sẽ có rất nhiều cánh cổng chào đón và các cô và bố mẹ luôn chúc các con được mạnh khỏe hãy tự tin là chính mình cô và bố mẹ luôn yêu thương và tự hào về các con xin chào các con xin chào tất cả các con quý ba những cuộc học trò mà cô vô cùng yêu quý ấn tượng vậy là chỉ còn ít thời gian nữa thôi các con phải rời xa ngôi trường và địa điểm đã đưa rồi cô chúc các con sẽ sớm đi tới được ngôi trường mới Chúc các con luôn luôn là những cô trò vui tươi, tự tin, ngoan ngoãn, chăm chỉ là niềm tự hào của thầy cô và bố mẹ và dù ở nơi đâu thì môi trường và tình hình thân yêu sẽ mãi là bên cạnh các con. Cô chào tất cả các con. Vậy là 3 năm mà chúng mình yêu nhau, 3 năm chúng mình đã cùng nhau bao nhiêu kỷ niệm yêu thương và cùng với nhau học từ lớp 2 đến lớp 4 Bây giờ chúng mình đã là cuối cấp của lớp 5 rồi, sắp phải rời xa mái trường đoàn thi điểm. Cô Mai xin chúc các con chuẩn bị sang một ngôi trường mới, luôn tự tin, vững bước và đạt nhiều thành công hơn. Dù mỗi bạn ở mỗi lớp khác nhau, ở mỗi trường khác nhau, nhưng chúng mình hãy nhớ đến mái trường đoàn địa điểm, nhớ đến các thầy cô đã luôn yêu thương và dẫn dắt chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các con vào một dịp gần nhất. Vâng, xin chào các bạn, ờ, mình, uh, rất vui khi được bạn nói lời mới lớp 3 xong các bạn vừa mới là năm thứ hai của cô dạy ở trường mình xong bây giờ các bạn đã trưởng thành hơn rồi và chúng ta cũng đã gần phải chia tay nhau đúng không ạ thì trong cái khoảng thời gian sắp tới rất mong là các bạn sẽ luôn nhớ về ngôi nhà của mình nhớ về hưởng đã mở đầu rực một góc trời báo hiệu mùa trên sắp tới chiếc giấy trên tay cô cảm thấy vô cùng lưu luyến cô nhớ những giờ học nhớ những câu chuyện nhớ những nụ cười và những kỷ niệm giữa cô trò chúng mình giờ phút chia tay đang tới gần cô không muốn nói lời tạm biệt với các học trò yêu quý của cô mà cô muốn nói lời cảm ơn cảm ơn con trong suốt năm học vừa qua đã yêu thương cô thật nhiều bước sang môi trường mới hẳn sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Cô chúc các con luôn tự tin và tỏa sáng. Cô và các thầy cô trong ngôi nhà đoàn thị điểm luôn dõi theo các con, luôn mở rộng vòng tay để chào đón các con. Hãy luôn chăm ngoan và học giỏi các con nhé. Cô chào các con. Cô chào lứa học trò mèo con yêu quý của cô. Giờ chia tay sắp đến gần rồi đúng không các con? Càng đến giờ chia tay thì cô và các con đều có những cảm xúc rất là đặc biệt Đối với cô thì lứa học trò này lại càng đặc biệt hơn bởi vì cô trò chúng mình đã có gần một năm học tập online và chúng ta chỉ vừa mới đến trường để gặp nhau và làm quen với nhau cũng như là học tập cùng nhau, vui chơi cùng nhau được có hơn một tháng các con nhỉ Thế nhưng mà đã lại sắp đến ngày chia tay rồi Cô biết là các con cũng rất là yêu mến, yêu luyến mái trường Nhưng mà các thầy cô và cô Hải cũng thay mặt các thầy cô gửi lời cảm ơn tới các con những tình cảm yêu quý mà các con đã dành cho thầy cô trong suốt những năm qua đặc biệt là năm học cuối cấp này các con tuy học online nhưng các con cũng đã nỗ lực hết sức và các con đã đạt được những thành quả tốt trước khi các con chia tay ra trường cô Hải muốn cùng thay mặt các thầy cô gửi theo các con những lời chúc tốt đẹp nhất các thầy cô chúc các con đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi chuyển cấp đạt được nguyện vọng mà mình mong ước đó là vào được ngôi trường cấp 2 mà mình yêu mến các con biết cô rất mong là dù ở bất cứ nơi nào thì các con cũng luôn luôn chăm ngoan học giỏi và xứng đáng là học sinh của trường đoàn thị điểm ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái các con đồng ý không thầy cô sẽ luôn dõi theo và mong cho các con những điều tốt đẹp nhất cô tạm biệt các con yêu nhé studying English, Math and Science with you. Thank you teachers for always being here, teaching us, inspiring us, taking care of us, and making us laugh all the time. We love you to You come back. We will miss you. Thank you and goodbye. Hello everyone, my name is Chu I'm from class 5K3 and I'm being here today to say thank you and goodbye to my friends and my teachers. Thank you teachers for teaching me and giving me a lot of interesting lessons and giving me a lot of knowledge. And thank you my friends, my best friend Anne for uh, helping me a lot of homework and worksheets. Finally, I want to say thank you to Class 5Q3 because you are my part part of my second family. Thank you. Yo, hello everyone, I'm Wu, I'm from 5Q3. It's been an honor for me. to be here to say thank you to everyone. First, I want to thank you teacher who gave me knowledge and fun games. And also, I would like to say thank you to my friend who which give me fun. And I think I, I don't have much to say. Um, goodbye. Thank you, Thank you.